mà nhà gái giới thiệu về mình đúng rồi chào anh ừ. Huyền Linh chào chị Hồng Vân ừ. ờ, chào bạn nam bên kia và chào ờ, khán giả trong trường quay ờ, mình xin tự giới thiệu mình là Trần Thị Ngọc Mai mình uh, hiện tại là 25 tuổi và quê mình tại Đắk Lắk em làm tele bên mảng về dịch vụ tuyển dụng à, hiện tại em làm ở quận 1 rồi mời bạn trai dạ xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân chào em chào bạn nữ ờ, bên kia rồi chào toàn thể quý vị quý vị khán giả em tên là Nguyễn Hoàng Long à, 25 tuổi Sao hồi hộp vậy? Dạ Quê đâu? Dạ quê em ở ờ, Sài Gòn Em làm gì? Dạ em ờ, làm nhân viên bán cà phê em gì đâu mà hồi hộp nhân viên ta phải thoải mái lên tự tin chứ đúng không dạ chị không, hỏi không, nè cái không cà phê á em em là nhân viên bán cà phê cho người ta hay dạ. là gia đình em có quán cà phê dạ gia đình em có ờ, bán cà phê chị em vừa làm pha chế vừa làm nhân nhân viên đưa cho khách rồi là làm thu ngân làm hết nó còn mình nó bán rồi mình nó thu luôn đó <laughs> dễ thương á mai em nói về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi à, điểm mạnh của em là à, em vui vẻ hòa đồng với mọi người à, biết chăm lo cho gia đình ừ. điểm yếu của em chắc là em làm tê sale nên chắc là em hay nói nhiều với lại có thể là nói nhanh một xíu em có cái um, tật xấu nào không có ghen dữ lắm không em thì em có ghen nhưng mà ghen có nói chung mình ghen đúng thì mình ghen ừ. còn cái gì không nên ghen thì em không sẽ không có ghen ừ. ghen vô cớ ừ. có nóng tính không bình thường thì em cũng ít nóng tính đó ừ. chỉ khi mà em xúc động quá thôi rồi mời bạn dạ. trai ưu điểm khuyết điểm là gì dạ ưu điểm của em là vui vẻ lại uh, gặp ai cũng nói được hết khuyết điểm em ít tài lẻ lắm khuyết điểm đó tài lẻ khuyết điểm là em ít tài lẻ thì em có mấy mối tình rồi long dạ ba mối tình anh ba mối tình luôn hả nhưng mà tài như đông phương ui yêu phương không dạ em có nói với người ta không dạ có chứ em nói sao trong tin nhắn á nhắn là em ờ, rất là yêu bạn đó bạn đó cũng vẫn nhắn lại ờ, bình thường thôi nhưng mà bạn không không có vô vấn đề là tình yêu anh à tức là tỏ tình mà không được dạ, đúng, đúng không anh nhưng mà đó giờ em có nắm tay một người con gái nào chưa dạ dạ có có rồi có hung ngưỡng gái nào chưa à, chưa chưa, chưa. luôn đó thấy chưa thấy bên đây cho ta còn trinh nguyên không còn mình thì sao mai em có mấy mối tình rồi ừ, em thì trải qua một mối tình cách đây khoảng 2 năm rồi ừ. là một mối tình duy nhất quen được Đúng bao nhiêu ừ. lâu à, ờ, một em quen thì cũng được khoảng có hơn 3 tháng thôi chị à, lý do chia tay do là khoảng cách địa lý với lại ờ, bạn đó về quê lập nghiệp luôn đó chị bây giờ ờ. thì à, có điều kiện rồi đó hai bạn ở ở chung một thành phố luôn bây giờ thì à, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào hả long dạ nửa yêu thương là cần à, cao mét năm trở lên rồi không có mà đua đòi quá mặt mũi xinh xinh tí con gái là <laughs> phải xinh rồi vấn đề là mình qua mình cảm nhận thế nào thôi em gặp em thích là em gặp thích là thích thôi đúng dạ, không đúng rồi rồi ừ. còn em Ờ, em ờ, người mẫu lý tưởng của em thì ờ, cao hơn em thì tầm khoảng 1m65 ờ, hoặc là mét mét bảy. trở lên. Có luôn. Em không thích bạn trai em bụng to quá, là bình thường thôi là được rồi chị. Vậy em dạ. không thích cái điều gì ở bạn trai về tính cách? Ờ, về tính cách thì em không thích bạn trai um, ba phải đặc biệt là không thích con trai hút thuốc lá chị ừ, không thích con trai ba dạ. phải dạ. không thích trai hút thuốc lá luôn dạ. bên này không có hút rồi bán cà phê uống cà phê thôi dạ. ừ. uống cà phê được không Dạ được, nhà em ờ, ừ. ở Đắk Lắk nữa à. Nhưng mà cà phê thì em cũng ờ, đi làm thì cũng uống cho nó tỉnh táo tỉnh táo thôi. Dạ. Ừ, ừ. Em ơi nếu như mà bên em với bên đây đồng ý hẹn hò thì khoảng bao lâu chúng ta có thể đang tiến tới được? Dạ nếu mà phù hợp thì khoảng tầm 1 cái 2 năm. Em hình dung chàng trai bên đây thế nào? Nãy giờ nghe giọng nói. Ờ em nghe giọng nói thì chắc là hơi nhút nhát một xíu. Rất là nhút nhát thành ra là ba dạ. mối tình đều là ở ờ, đơn phương hết luôn đó bà mối qua coi coi được không nè bạn nam ơi dạ. em hình dung bạn nữ bên đây như thế nào à, dễ thương à, à theo em nghĩ là bạn nhỏ con em nghĩ bạn này cao hay lùn theo em nghĩ là cỡ à, mét năm tám dạ em mét sáu hai người ta mét sáu hai được đó ông dạ. ơi ừ. <laughs> em cao mét nhiêu em cao mét bảy đẹp, đẹp trai à dạ, em đẹp ừ. trai lắm à đúng rồi có duyên à đó em không thích điều gì ở bạn gái thấy ví ừ. dụ thấy người ta mua cái gì ờ, ra mới ra là mình đua đòi mua theo hả ừ. không thích mà em đi với ai hôm nay hôm ờ, nay em đi với bạn à. bạn thân dạ em chào uh, hai mc dễ thương chào quý vị khán giả dạ em tên minh là bạn của long thì uh, theo mình thì bạn nữ bên này uh, cũng dễ thương theo mình là bạn hiền dạ. hai bạn đến đây là cũng là một cái duyên rồi dạ, nên ờ, bấm nút cho nhau ờ, cơ hội để mình tìm hiểu ờ, tiến tới xa hơn dạ. rồi dạ, cảm ơn em em à, hôm nay em cũng đi với bạn thân của em giờ dạ, xin phép chào hai mc cùng với lại bạn long cùng với lại à, quý vị khán giả đây dạ em xin tự giới thiệu em tên là thu hiền là bạn thân của bạn mai và em là hàng xóm với nhau là chơi thân từ nhỏ đến lớn giờ hiện tại trước đó thanh long có nói là long hiện tại là ảnh kinh doanh cà phê với là hỗ trợ thông tin cà phê thì tại bên em là phố núi nên là thành phố cà phê luôn. Đúng rồi. Mọi người có thể là có dịp thì có thể mời à, quý vị khán giả về ghé thăm thành phố cà phê bên em. Hiện tại à, chị phép anh nhận xét về bạn Nam hiện tại là bạn khá là hiền. thì nếu mà có nhu cầu thì uh, hai bạn có thể là tìm hiểu thông tin với nhau và tiến đến hôn nhân cũng được. Bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt. Mở rào. ạ, dạ, dạ em cũng có món quà tặng anh Đây là khăn tròn cổ em tự đang á, em mong là anh sẽ dùng nó những khi trời lạnh Rồi, ok À, anh nãy giờ thì chia sẻ thì um, em cũng chưa có rõ hình mẫu lý tưởng của anh á Thì không biết là anh muốn một người phụ nữ, người yêu hay là người vợ của anh á thì như thế nào? Ờ, hình mẫu của anh là không có đua đòi Với lại uh, biết làm công việc nhà tí thôi nói chung việc nhà thì em cũng biết làm nói chung là khi ví dụ chúng ta là tiến tới được với nhau á thì ví dụ như là em là việc nhà thì em cũng mong là anh có phụ giúp việc nhà cho gia đình á đúng rồi đúng rồi còn về đua đòi thì anh yên tâm em không phải là người phụ nữ đua đòi anh à. em thì em thích một ờ, người biết ờ, quan tâm chăm sóc cho gia đình nói chung là biết ờ, đối nội đối ngoại nhưng mà em mong, vẫn mong muốn là anh hướng về gia đình nhiều hơn rồi cũng muốn anh là người chính trực anh có lập trường vững đúng rồi với lại có ý chí em thấy con trai chủ yếu là đặc biệt là người chồng á phải có ý chí phải biết chăm lo cho vợ con hướng tới gia đình là được anh ừ. trời ơi, hiền gì mà hiền dữ Rồi vậy mình trời hò sao đó à, long nói cho bạn gái biết đi tuần mình gặp nhau thế nào đó à, ví dụ như uh, em rảnh ngày nào thì em cứ nói anh rồi anh uh, à, anh lúc nào cũng thời gian anh à, uh, cũng uh, cũng rảnh à, dạ. nhưng mà em biết không nhiều khi mình phải có cái nhu cầu của mình nữa đâu dạ. phải là bạn gái rảnh thì là hoặc là muốn gặp em á, thì em mới đến gặp đâu em phải có cái mong muốn là ờ em muốn gặp bạn gái thì là lúc đó bạn gái có dành cái thời thời gian cho em được hay không đó dạ. thì ờ, một tuần em rảnh khoảng bao nhiêu ngày một tuần thì hiện tại em làm từ thứ hai đến thứ sáu em làm ờ, từ 8 ờ, giờ sáng tới khoảng 7 giờ tối thì còn Vậy... sau giờ gian đó thì em rảnh sau thời gian đó thì em muốn mình có thể gặp nhau còn hoặc thứ thứ bảy chủ nhật thì lúc nào cũng được rồi tương lai hai đứa lấy nhau thì mình ở đâu ha dạ ờ, tương lai ờ, chắc ở nhà em nhà anh á <laughs> được đó, đó phải vậy mới được ở nhà anh đó, thì em thì vậy. lấy với chồng thì chồng ở đâu thì em theo đó à, <laughs> nếu mà tiến tới được hôn nhân á thì anh thích nó ờ, trai hay gái với anh thích bao nhiêu đứa theo anh nghĩ á con cũng như nhau cũng như trai gái đồng cấp nhau hết đó à, quan trọng đó là con của mình đúng không con của ừ. mình thì yêu dạ. thương với anh Ờ, anh thấy em thì đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm về người <laughs> mẫu lý tưởng của anh? Khoảng uh, chắc uh, ờ, 80 phần trăm ờ, Em mong Còn... là anh sẽ tự tin và chủ động hơn một xíu Dạ, em thấy anh thì khá là hiền Rồi bây giờ giao lưu văn nghệ chút rồi bắt đầu mình tiến hành bấm nút nha yeah. <laughs> Dạ. Em thì không có tài lẻ nhiều thì tôi em cũng hay hát thì hát cũng hay lắm thì thôi em tặng em mọi người một bài bài uh, ờ, hơn cả yêu của đức phúc cao hơn cả núi dài hơn cả sông rộng hơn cả đất xanh hơn cả trời em yêu anh em yêu anh nhiều thế thôi vừa qua ngọn gió vừa qua đại dương vừa qua cả những áng mây thiên đường dẫu có nói bao điều Cảm giác trong em bây giờ có lẽ hơn cả yêu à. Dạ chị hết ạ Cảm giác rồi. trong em bây giờ hơn cả yêu rồi đó ừ. Bây giờ trở về à, ghế đi chúng ta tiến hành bấm nút thôi các bạn Sau một à, cuộc trò chuyện và trao đổi cũng như góp ý của bạn bè Chúng ta tiến hành bấm nút Hãy suy nghĩ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm một, hai và ba hết thời gian chúc mừng ơi cái cặp này bấm rất là đồng điệu bấm rất là nhịp nhàng luôn rồi nắm tay nhau đi long cây mai chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau và bây giờ thì à, long có thể nhìn về màn hình có thể là gia đình của mai đang xem và mình à, xin phép gia đình cho tụi con hẹn hò và hứa với gia đình cái gì đó nha dạ, xin phép uh, cô chú cho con uh, với lại mai uh, hẹn hò uh, với nhau ạ à con sẽ ờ, chăm lo cho Mai với lại ờ, cho Mai được con hạnh phúc ạ. Sau này để anh ờ, mạnh mẽ lên để chủ động rủ em đi chơi, ừ. rồi lo cho em, ừ. các kiểu. Đúng rồi, rồi hung coi nào. Dạ. rồi, chúc mừng các bạn.